Xin chào anh em nhé Hôm nay thì đại lý chúng tôi xin giới thiệu với anh em về các à, đồ chơi bài lá Đấy. Đây là một số hệ thống à, đồ chơi bài lá Từ máy đánh bài này Kính áp tròng này Lẫn à, tất cả các sản phẩm đồ đổi bài như là ví đổi bài Đấy. Đây là điện thoại đổi bài này Đây là hệ thống kính áp tròng với sản phẩm kính này ấy, anh em đeo vào thì yên tâm không bị đau mắt hay là ảnh hưởng sức khỏe về mắt như cái sản phẩm trước đây hiện tại bây giờ đang dịch covid thì à, hàng họ rất là hiếm anh em nhanh tay thì còn hàng chậm tay là hết hàng nhé hiện tại bây giờ dịch covid đang hoành hành Đấy, mà anh em à, hàng họ là các cơ sở khác đang khan hiếm thì anh em à, nhanh tay nhanh tay à, thì sẽ có được những sản phẩm sớm nhất chậm thì hết hàng rất là nhiều luôn nhá anh em thích uh, sản phẩm động có từ à, bài từ à, máy đánh bài này hoặc là kính áp tròng hay là ví đổi bài điện đổi bài quần áo đổi bài đấy nói chung là tất cả các sản phẩm về công nghệ chơi bài lá thì uh, các sở tôi đều có đây là một số sản phẩm trưng bày của cửa hàng còn hệ thống rất nhiều anh em yên tâm thao anh em có thể lên 500. Ờ, anh em có thể lên tận cửa hàng chúng tôi để trực tiếp à, test hàng nhé vào tận cơ sở để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm sản phẩm chất lượng nhất tối ưu nhất Đấy. thì sản phẩm chúng tôi thì à, anh em tâm được phép test thử hàng được phép đeo thử Đấy. nếu mà cảm thấy đeo mà không à, hiệu quả thì chúng tôi vẫn giới thiệu phẩm khác thôi là anh em à, gặp nhau giao lưu thôi chứ không bắt buộc là ép buộc anh em phải mua bán gì cả thuận mua vừa bán Đó, rất là hợp lý cho anh em anh em có thoải mái đi anh em nào cần tư vấn hoặc là cần à, hỏi về công nghệ cả bọc bịp nói chung từ à, bài lá lẫn sóc đĩa hay là bầu cua tài xỉu hay là hack game anh em hệ tôi qua số điện thoại trên màn hình à, chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em về các sản phẩm hàng thì ờ, toàn hàng chất lượng cao anh em đeo vào thì không bao giờ đổ mắt đấy sản phẩm được bảo hành cho anh em nhé đây là một số hệ thống uh, kính gỗ này máy kính gỗ được sản xuất từ Mỹ và Hàn Quốc còn đây là hệ thống kính da thì, uh, đặc biệt là hệ thống kính da này thì chưa có cơ sở nào có được này chỉ có chúng tôi mới có cái dòng kính da này còn đây là những chiếc ví đổi bài chiếc ví đổi bài này được à, sản xuất từ Nhật đấy những sản phẩm này thì à, anh em chơi thì nó sẽ không bị à, à, tồn không bị à, kẹt máy sản phẩm có chất lượng thì anh em chơi đôi khi nó có những à, tiếng kêu của máy rất to làm cho à, anh em khó chơi đấy. đây là điện thoại à, đổi bài đây là điện thoại đổi bài này đấy. còn đây là chiếc uh, CPK 500 những chiếc điện thoại này dùng đánh bài vẫn anh em dùng bình thường nhưng vẫn chơi bài được được. này là các đồ chơi về bài lá các đồ chơi về bài lá nhé còn à, ngoài ra thì à, còn rất nhiều nữa như là quần áo đổi bài hoặc là một số sản phẩm đổi bài khác thì anh em cũng có thể à, alo chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em hoặc gọi video cho anh em xem trực tiếp anh em thể lên tận cơ sở chúng tôi để Ờ, tham quan và trải nghiệm các sản phẩm của chúng tôi sản phẩm nào thì cũng ờ, rất là chuẩn chỉ à, cái kính áp tròng này nhá thì anh em chơi đấy thì anh em đeo vào mắt này thì anh em nhìn thấy được tất cả các hiệu lưng với bài anh em biết được à, à, cây nào cây nào chất gì anh em biết hết được đấy thì với anh em chơi liêng chơi bay cây chơi bậc cào thì sẽ phục vụ anh em là biết được điểm của nhà mình và nhà người ta để anh em có những quyết quyết định à, trong cuộc chơi giúp anh em tránh khỏi những à, ván thua đáng tiếc Đấy. còn sản à, phẩm đổi bài như à, ví đổi bài hay là điện thoại đổi bài này thì nó sẽ giúp anh em trao đổi những cái lá bài trao đổi những cái lá bài từ điểm số thấp sang điểm số cao giúp anh em biến đổi ván bài nó hay hơn Đấy. ví dụ mình chơi bốn lá đây chơi bốn lá thì mình có cơ hội lựa chọn thêm một lần nữa lúc nào cũng hơn được nhà người ta còn dòng điện thoại đổi bài đánh, đánh bài đấy như CK100 kia chẳng hạn thì à, anh em chơi thì, tuyệt đối rồi tại vì à, máy lập trình hết cho anh em rồi nó phân tích cho anh em em chỉ thao tác theo máy thôi thì lúc nào anh em cũng được chiến thắng rồi là chơi liêng chơi ba cây hay là chơi sâm phỏm, hay chơi khí tố bài cào đều được hết anh em nhé thì mỗi cái sản phẩm thì đều có một cái tác dụng và một cái à, cách chế khác nhau đấy kính áp tròng thì nhìn được bài điểm số của nhà người ta để mình tính điểm với nhà mình để mình có những phương án đối phó hoặc ờ, những quyết định trong cuộc chơi còn đồ đổi bài thì anh em ờ, sẽ biết được ờ, à, mình sẽ có cơ hội đổi thêm vấn bài nữa đổi thêm để cho mình có thêm giá bài để cho mình điểm số cao hơn nữa còn cái máy đánh bài là cái gọi bách khoa tổ hợp rồi cái đấy là nó bao gồm tất cả những cái gì mà cả kính và tủ đổi bài nó hợp lại với nhau nó có thể báo điểm trước cho anh em biết báo được nhất gì nhà nào anh em không phải nhìn mà nó báo trực tiếp cho anh em hoặc là nó phân tích cho anh em thì anh em nào cũng người chiến thắng Đấy. thì à, anh em nào mà có nhu cầu về cái à, đồ chơi bài lá nói riêng à, đồ chơi à, sóc đĩa nói chung đồ chơi cờ bạc kịp nói chung như sóc đĩa là bầu có tài xỉu thì cũng vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại trên hình Đấy, anh em có thể lên cơ sở chúng tôi để trực tiếp thử hàng chúng tôi thì có cơ sở ở bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội và bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh các sản phẩm chúng tôi thì đảm bảo hàng thật giá thật chất lượng à, tốt Đấy. không hề có chuyện lừa đảo ở đây anh em à, đến test à, thử hàng chuẩn chỉ thì anh em lấy mua vừa bán không ép buộc ai cũng không lừa đảo thì anh em rất là nhiều sản phẩm hiện tại thì mình cũng nói ngay từ đầu clip đấy là bây giờ đang nghe vào thời điểm dịch Covid-19 cho nên là hàng họ hàng hóa rất là khan hiếm Đấy, anh em nào mà nhanh tay thì à, còn có những sản phẩm để chơi còn anh em nào mà chậm thì đến lúc à, không có đủ hàng để chơi thì anh em thiệt thòi Đấy, khi chúng ta nghỉ dịch chúng ta hay tổ chức những cái sân chơi chúng ta chơi ở nhà hay là chơi ở những phòng sới Đấy, nghỉ dịch thì như đợt một đợt dịch một thì tất cả anh em uh, nghỉ đi toàn quốc ấy, anh em uh, toàn đi chơi nhiều anh em không đi làm anh em ở nhà đi chơi thì nhiều anh em đặt hàng lúc đấy rất là khó vì thứ nhất là di chuyển hàng hóa cho anh em cũng khó khăn thứ hai nữa là hàng chúng tôi vận chuyển từ kho về bên cửa hàng cũng rất là khó cho nên là rất là rất, rất phức tạp cho mọi người nhưng hiện tại bây giờ là đang chống dịch chống dịch à, đợt hai thì anh em nhanh tay quản hàng nhé vâng, à, xin chào anh em cảm ơn anh em chào tôi